Để đây, để đây, đây, để đây, để đây, để đây. Ai! Hả? Hả? Hừm. Huh? da da da любила меня розовым солнцем.